Kính chào các bạn. Hôm nay, Kế toán Việt Hưng sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cài đặt phần mềm HTKK và cách xử lý lỗi khi chúng ta mở HTKK ra nhưng phần mềm tự bị thoát. Đối với máy tính của bạn nào chưa có phần mềm HTKK thì chúng ta truy cập vào website kế toán việt hưng.vn Chọn thư viện, chọn phần mềm kế toán và chúng ta tìm đến phần mềm HTKK 4.9.2 là phần mềm mới nhất. Còn khi có cập nhật phần mềm mới nhất thì kế toán Việt Hưng sẽ cập nhật trong phần thư viện phần mềm kế toán này. Các bạn xem và tải về phần mềm mới nhất để sử dụng. Phần mềm HTKK này là phần mềm hỗ trợ chúng ta trong quá trình kê khai, lập tờ khai thuế để nộp cho cơ quan thuế. Các bạn nhấn vào chữ tải về để tải xuống phần mềm HTKK. Tải xuống xong thì chúng ta giải nén và tích mở chọn vào file setup để chúng ta cài đặt. Các bạn nhấn vào tiếp tục. Thư mục hiện tại phần mềm lưu là ổ C Program File. Các bạn muốn thay đổi thì chúng ta nhấn vào chữ thay đổi và chọn đến ổ nào đó ở trên máy tính của các bạn mà các bạn muốn lưu. Còn ở đây tôi sẽ mặc định theo thư mục hiện tại phần mềm cập nhật sau đó tôi nhấn tiếp tục và nhấn vào cài đặt. Cài đặt hoàn thành, các bạn nhấn vào hoàn thành. Lúc này ở ngoài desktop, các bạn sẽ thấy được biểu tượng của HTKK. Các bạn mở HTKK ra. Và đây là phần mềm hỗ trợ kê khai thuế phiên bản 4.9.2 mà tôi vừa cài đặt phiên bản mới nhất. Để thêm thông tin của một công ty nào đó mà chưa có ở trên HTKK thì các bạn nhấn vào mã số mới và điền mã số thuế của công ty các bạn vào. Sau đó chúng ta nhấn vào đồng ý. Lúc này phần mềm sẽ yêu cầu các bạn khai báo thông tin của công ty chúng ta. Thì đối với người nộp thuế các bạn điền đầy đủ tên công ty của các bạn vào, địa chỉ trụ sở chúng ta điền đầy đủ, quận, huyện và tỉnh, thành phố chúng ta điền vào. Ngày bắt đầu năm tài chính bao giờ cũng là ngày mùng 1 tháng 1. Nếu như công ty mà chúng ta không phải thành lập từ ngày mùng 1 tháng 1 thì ngày bắt đầu các bạn cũng để là mùng 1 tháng 1. Cơ quan thuế cấp cục các bạn chọn cục tỉnh thành phố theo như công ty các bạn đang đăng ký trụ sở. Cơ quan thuế quản lý chúng ta chọn đúng cơ quan thuế quản lý theo giấy phép đăng ký kinh doanh. Các thông tin khác nếu có thì các bạn điền vào, còn không thì các bạn bỏ qua. Sau đó nhấn vào chữ ghi. Ghi dữ liệu thành công, chúng ta nhấn đóng lại và đóng dữ liệu lại. Và lúc này chúng ta có được giao diện của HTKK mang thông tin công ty các bạn. Trường hợp nếu như các bạn à, muốn sử dụng HTKK để khai báo tiếp mã số của công ty khác thì các bạn lại nhấn vào chuyển mã số khác và lúc đó các bạn chọn mã số công ty khác để chúng ta khai báo và nhấn đồng ý. Lúc này các bạn cũng sẽ khai báo thông tin của các công ty khác mà chúng ta sẽ làm ở trên HTKK. Khai báo xong thì các bạn lại nhớ ghi lại và đóng lại dữ liệu. Đó là giao diện của phần mềm HTKK. Còn trong trường hợp nếu như các bạn mở HTKK ra khi mà các bạn chọn mã số thuế nhấn đồng ý mà phần mềm bị thoát thì lúc đó các bạn sẽ làm như sau. Tại giao diện của phần mềm HTKK, các bạn nhấn vào chuột phải, chọn Property. Sang Compatibility, chúng ta tích vào Transit Program, chọn Win cao nhất. Sau đó tích chuột vào Transit Program ở bên dưới, nhấn Apply và nhấn OK. Thì lúc đó các bạn sẽ mở được phần mềm HTKK ra. Như vậy là tôi vừa hướng dẫn cho các bạn về cách cài đặt phần mềm HTKK